ta về đây cho con hay bài thơ tiếp theo đó là bài thơ thứ bảy đó con à ngày mai thánh địa ngày mai là ngày nơi thánh địa sẽ ra đời một vị thánh vương vị thánh vương khởi sắc tin tưởng tinh thông mọi việc của khắp thế gian đầu tiên là lệnh tuyên bố ban ra nền giáo dục trước đà trên hết từ mầm non đến đại học tiến sĩ đều phải được học Phật Pháp mỗi ngày đó điều căn bản của nền giáo dục tâm được an thì nước mới mạnh trong ba năm tới sau khi thế giới đi vào ổn định thật hay suy từ giáo dục mà ra đất nước nào à. không chọn tâm linh là mục đích cho con trẻ thế hệ mai sau sẽ dần bị loại bỏ ra khỏi quả địa cầu nền giáo dục tâm linh ở vị trí hàng đầu cho các nước phát triển tâm linh thật kinh tế thật cái áp sẽ dần biến mất khi đó sẽ không còn cảnh giới giàu nghèo không còn có sự phân biệt hơn thua đó gọi là thế giới đại đồng biển sẽ hiền hòa bởi lòng người không còn nổi giận gió sẽ lặng yên bởi tâm địa ôn hòa đất sẽ màu mỡ bởi con người rộng mở yêu thương đó thánh thơ tạm dừng